một câu mãi chúng ta không gặp Tôi đã quên em lâu rồi Thật đấy Tôi không còn nhớ về một tí gì hết về những ngày Những giọt nước mắt cay Và đắng như cốc rượu say chết lặng Để không còn là chính mình Tôi làm em buồn và khóc Những câu chuyện đó thực lòng Tôi đâu có muốn em phải đọc Những giấc mơ ta cùng nhau phân đấu Những khắc khổ từng bên nhau đương đầu Còn nghĩa lý gì tôi không tốt và em cũng vậy Mình làm được gì cho nhau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 Chúng ta cũng đâu còn lại gì để phải cho nhau hoài nghi Vì những mệt mỏi, vì những ngày tháng dày vò lòng nhau em lâu rồi mà cứ tự nhiên nó đâu rồi sao vẫn còn một sầu trên môi Và những ngày đầu em nên tôi Tôi đã quên em thật đấy Tình yêu của tôi chỉ như vậy Chỉ thích khúc cần và đi nhạy Đâu dặn quan tâm em từng ngày Bởi tôi chỉ là người Nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt Chặng đường sau này Mà ngầm em có lẽ lại là người khác Tôi đã quên em lâu rồi <laughs>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 khuất tay xa mọi thứ mọi cái như chưa từng bắt đầu thật đâu tôi đã quên em lâu rồi mọi thứ tự nhiên nó đâu ôi sao vẫn còn một sầu trên môi và những ngày đầu em lên tôi tôi đã quên em thật đấy tình yêu của tôi chỉ như vậy chỉ tiếp khúc cần và đi nhạy đâu dặn quan tâm em từng ngày bởi tôi chỉ là người nắm chặt tay em dưới ánh trăng mờ nhạt chặng đường sau này mang ngấm em có lẽ lại là người khác tôi đã quên em lâu rồi <laughs> quên em thật đấy